Da là da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lăng Luxury nên được làm theo đo ni đóng dài có nghĩa là sẽ làm theo từng đôi bàn chân của quý khách đảm bảo sẽ được vừa khít bất kỳ mẫu nào của khách muốn và bất kỳ ý tưởng nào của quý khách muốn thành sản phẩm hãy đưa cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ thực hiện đôi dép cho nên độc quyền sản phẩm trở nên hoàn hảo và độc quyền Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Hôm nay tiếp tục review sản phẩm Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu một đôi dép Kỳ Lăng mới vừa hoàn thành và đây là một đôi dép handmade bởi Kỳ Lăng Luxury Da là da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới Đây là da cá sấu và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da quốc tế mỗi con mỗi chuồng và đủ thời hạn mới được khai thác và được các công ty chuyên thuộc da lớn hàng đầu trên thế giới và da này được nhập và từ các công ty đó và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lăng Luxury nên được làm theo đo ni đóng dài có nghĩa là sẽ làm theo từng đôi bàn chân của quý khách đảm bảo sẽ được vừa khít bất kỳ đôi bàn chân nào theo ôm khít vào gọi là theo đường cong thái học của cái bàn chân của chúng ta và màu sắc thì quý khách được chọn thoải mái ví dụ như quý khách thích làm nguyên một combo với những cái sản phẩm đồ của mình đang dùng à, đang bận màu đen thì có thể là màu đen hoặc là đang dùng cái túi màu xanh này màu xanh đen này hoặc là túi này túi này hoặc là dây thắt lưng này hoặc là cái à, màu đen này chúng ta dùng những giỏ sách những túi sách màu đen hoặc là áo màu đen thì chúng ta sẽ làm một đôi dép màu đen này hoặc là là một màu đặc biệt quý khách sẽ chọn những màu đặc biệt này tất cả những màu mà quý khách muốn quý khách chỉ cần yêu cầu là sản phẩm màu độc quyền thì là sẽ tư vấn cho quý khách những sản phẩm màu độc quyền từ giày dép bất kỳ mẫu nào quý khách muốn bất kỳ ý tưởng nào của quý khách muốn thành sản phẩm hãy đưa cho kỳ lân một kỳ lân thực hiện đôi dép để nên độc quyền sản phẩm trở nên hoàn hảo và độc quyền thì đây là một sản phẩm mà kỳ lân mới hoàn thành theo yêu cầu và rất nhiều những sản phẩm khác vâng và như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc kỳ lân một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của kỳ lân